chào anh em cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu nó có hiệu quả đến tới 80 phần trăm cho anh em thì cái bộ hột này bao cho anh em là không tang luôn bao chảy hột cho anh em luôn nhé thử luôn cho anh em thì trước khi thử thì tôi sẽ thử cho anh em à, dọn đèn trước đây dọn đèn nam châm này nước muối đủ cả đúng không anh em Đấy. thử cho anh em này dọi đèn này anh em thấy chưa trong nét sáng quắc đó. đó mặt năm này mặt hai này đó là nước muối đấy, nước muối thì uh, anh em thấy đấy nước muối ok này dọi đèn trong suốt này đấy, còn thử nam châm nữa thì uh, đây tôi sẽ vượt lên thử nam châm cho anh em All có rất là nhiều anh em tôi à, đi rất là nhiều sòng sới rồi thì à, có rất là nhiều anh em vẫn còn sử dụng cho mình những cái bộ hồ tài xỉu bộ hồ tài xỉu chợ anh em đi lắc thì à, nói thật với anh em anh em mà sử dụng cái bộ hồ tài xỉu chợ anh em đi lắc thì sẽ không bao giờ có những kết quả tốt cho anh em cả Đấy, sẽ không bao giờ có những cái chiến thắng nói chung là cái tỷ lệ chiến thắng của anh em rất là thấp cực kỳ thấp nhé. anh em đi lắc thì anh em biết rồi bộ hột nó phải là đi đều Đấy, anh em lắc cái bộ hột nó phải đi theo ý muốn của anh em thì anh em mới chơi được nhá chứ anh em đi lắc bộ hột tài xỉu chợ là không chơi được đâu đấy đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này bộ hồ tài xỉu này nó là bộ hồ tài xỉu 2020 hoàn toàn không tăng 100% không tăng bao trẻ hột cho anh em luôn đấy thì tôi cũng vừa thử cho anh em tăng tích và thứ hai nữa của cái bộ hồ tài xỉu này đó chính là cái bộ hồ tài xỉu này anh em có thể lắc theo ý muốn của anh em đấy, lắc theo ý muốn và cái điều đặc biệt nhất của cái bộ hồ tài xỉu này đó chính là cái bộ tài xỉu này nó có thể phá vỡ được những cái thế hồ tài xỉu khó khi mà anh em đi lắc thì anh em biết rồi những cái thế hột tài xỉu khó thì nó là những cái thế hột mà mặc định của nó là cái chén sau bắt buộc là nó phải về tài hoặc là về xỉu đó thì anh em thì bắt buộc anh em phải làm sao anh em giữ được hoặc là anh em có thể chuyển được hột theo ý muốn của anh em thì anh em mới chơi được anh em mới giành được chiến thắng nhá đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu hai không à bộ hột tài xỉu hai này thì bộ hột tài xỉu hai này nó mang lại cho anh em đấy, mang lại cho anh em những cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nó đi đều cho anh em chín phần trăm cho anh em đó đi đều này cứ cho anh em Đấy, cứ cho anh em một tài một xỉu một tài một xỉu nhé đó đó đi rất là đều đúng không anh em Đấy, đây là cái bộ hột mà anh em sử dụng anh em đi lắc nó có những cái phần trăm nó có những cái phần trăm thắng cực kỳ cao nhé Đấy, và nó phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó vừa rồi cũng lắc vài chén nhưng mà chưa gặp những cái thế hô tài xỉu khó Đấy. nên là khi nào đến cái thế hô tài xỉu khó thì tôi sẽ dừng lại và hướng dẫn cho anh em và nói cho anh em xem biết tại sao mà cái bộ hột này nó lại có những cái tỷ lệ phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó nha đấy, thì ờ, đấy vừa rồi ta tôi đã cho cái bộ hột này đi đều thì anh em bây giờ anh em muốn giữ tài hay là anh em muốn giữ xỉu thì anh em đều có thể giữ được 7 80 phần trăm nhá chén này là 552 tôi sẽ giữ tài cho anh em này đấy 245 này tiếp tục giữ tài này đó giữ tài này tiếp tục cho anh em giữ tài này đấy, 663 này tiếp tục giữ tài này đấy chén này nó về xỉu đấy, về xỉu thì uh, chưa gặp chén ờ, khó thì bây giờ tôi sẽ lấy về chén khó cho anh em ví dụ như chén 445 này chén này thì ờ, theo tôi cũng rất là khó Vì cái chén này anh em lắc bằng cái bộ hột thường thì là cái tỷ lệ của nó xuống xỉu cực kỳ cao cho anh em nhá xuống xỉu cực kỳ cao thì cái chén này anh em bắt buộc em phải anh em phải giữ được tài nhá anh em phải giữ được tài thì anh em mới ăn được đấy thì cái chén này anh em chỉ cần cái cách lắc giữ hột tài xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai thôi thì nó sẽ mang lại cho anh em 80 phần trăm cái tỷ lệ mà anh em có thể phá vỡ được cái thì hột này nha đó như chén này tôi đảm bảo tôi đảm bảo với anh em luôn 80 đến 90 phần trăm cái chén này là cái chén sửa chữa đó anh em thấy không nó rất là hiệu quả Đấy, nếu mà anh em nào mà không tin thì anh em có thể là lấy cái bộ hột thường của anh em ra Đấy, lấy cái bộ hột thường hoặc là những cái bộ hột anh em làm rồi đi chăng nữa anh em mang ra anh em để cái thế hột 445 anh em lắc xem là cái tỷ lệ của nó tài hay là tỷ lệ xỉu nó nhiều hơn nhé đó thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2020 này 2021 này dành cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy, cái bộ hột tài xỉu hay cái hay ở đây đó chính là cái bộ hột này nó phá vỡ được tất cả những cái thế hột tài xỉu khó hầu như tất cả những cái thế hột tài xỉu khó cho anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em